Hello hello, xin chào tất cả anh chị em có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với chủ đề là sức khỏe của ô đô 500 ảnh hưởng thế nào đến từ cái thị trường chứng khoán thế giới cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra thì chúng ta sẽ phân tích một cách uh, cạnh kẽ để bàn luận cụ thể xem là cái khả năng chiến thắng của cái đảng nào trong thời gian tới ạ. Đây là một chủ đề rất là là là hot, rất là mở nên Dũng mong rằng là chúng ta sẽ có những góc nhìn khác nhau trong cái À, chia sẻ ngày hôm nay ngoài ra thì từ cái tài chính hành vi tức là cái cách để chúng ta nhìn nhận thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên những cái thông tin mà đang diễn ra à, mà chúng ta đang thấy ở đây và nếu các bạn nào mà đang theo dõi thì Dũng mong rằng chúng ta sẽ xem hết để chúng ta có cái nhìn khách quan và chúng ta có những cái bình luận mang tính chất là chúng ta gọi là tạo ra một cái cộng đồng xem là uh, góc nhìn chúng ta như nào ở đây trong cái cái video này Dũng mong muốn rằng là chúng ta sẽ có cái góc nhìn có cái uh, quan điểm có thể trái chiều nhau không sao cả nhưng tuy nhiên thì mỗi quan điểm mỗi cái góc nhìn nó sẽ có thể là chúng ta sẽ nhìn thấy một cái cái cái cách khác nhau nhìn với cái cái góc nhìn khác nhau nhìn cái uh, đặc điểm khác nhau đấy là cái mà uh, trong video này Dũng muốn chia sẻ và đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái gì ạ nói về bầu cử Mỹ uh, bầu cử Mỹ thực ra là nó đang diễn ra giữa hai đảng đó là đảng Cộng hòa là cái đảng chúng ta gọi đảng diều hâu và một cái đảng dân chủ là đại diện cho những người mà chúng ta là dân ờ, gọi là trung lưu hay là nghèo hơn một chút hoặc là những người mà chúng ta gọi là ờ, lớp nông dân giả sử như ở Việt Nam như ờ, chúng ta thấy được vậy thế thì việc mà hai đảng diễn ra thì chúng ta thấy là cái sự hai bên nó diễn ra rất là quyết liệt và bây giờ thì cái phần nghiêng nó vẫn đang dư, nghiêng về ông John Biden đang nghiêng về ông Biden và hiện tại thì theo khảo sát thì cái cái độ nghiêng là rất là là cao à, tuy nhiên thì à, chúng ta sẽ có những câu hỏi khác nhau đó là năm 2015 16 gì đó thì bà Hillary cũng nghiêng rất mạnh sau đó thì cũng bị thua cuộc thế thì với góc nhìn này thì chúng ta sẽ nhìn ra sao để chúng ta có một cái cái góc nhìn khách quan nhất thì trước hết thì chúng ta sẽ nhìn thấy là một cái đảng đại diện cho những người mà rất giàu có những cái công ty gọi là đa quốc gia những cái tầng lớp gọi là quý tộc một cái đảng thì đại diện cho một cái tầng ờ, lớp thì ờ, chúng ta gọi là nhỏ hơn những đông ờ, nhân dân có thể là có thu nhập thấp hơn nhưng bây giờ chúng ta sẽ nhìn về thế với cái hiện tại thì nhu cầu tức là chúng ta là nhu cầu của người dân Mỹ họ mong muốn điều gì khi mà dịch bệnh covid diễn ra đúng không dịch bệnh covid diễn ra thì có thể giai đoạn đầu chúng ta có họ vẫn có tài sản họ vẫn có tiền để tích lũy họ vẫn có rất nhiều thứ để à, có thể sống sót qua những cái giai đoạn vừa, vừa qua tuy nhiên thì càng dịch covid ngày càng gì ạ càng lan rộng và ừ, chúng ta thấy là cái việc mà giãn cách càng lâu thì dẫn đến một tình trạng là họ cần phải sống họ cần phải làm việc họ cần phải rất nhiều thứ bây giờ câu hỏi tiếp theo là lợi ích của họ cái quan trọng là lợi ích của họ họ mong muốn điều gì ở trong giai này à, khi mà cái lợi ích của họ mà ai có thể đáp ứng cái lợi ích của họ ai cái đáp ứng của cái mong muốn của họ thì họ sẽ bầu cho người đó bởi vì với chúng ta thế thôi ở, ờ, ở Việt Nam thì chúng ta biết rằng là với các bạn đầu tư chứng khoán thì chúng ta cứ mong muốn là một cái chứng khoán cứ giật tít là lúc thì lên lúc là xuống theo cái cái những cái tuyên bố của Donald Trump ấy, hay là mong muốn là chứng khoán nó, nó diễn ra bằng cách là nó tự nhiên hơn không phải là đưa ra những cái uh, giật tít lôi nọ kéo kia và tạo ra những cái hoảng loạn nếu các bạn là nhà đầu tư các bạn mong muốn như vậy không đấy là câu hỏi à, Dũng không muốn nói là đâu đúng đâu sai thì chúng ta sẽ đặt ra với lợi ích của chúng ta để chúng ta nhìn một cách khách quan thì người dân Mỹ cũng vậy người dân Mỹ đang muốn là đầu tiên là nhu cầu của họ là sống được làm việc á thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái điều này với Donald Trump thì ông đang gì ạ à, đang tập trung để bảo vệ cho cái tầng lớp quý tộc của ông tầng lớp chúng ta tầng lớp da trắng và những người mà giàu có của ông và ông chúng ta đã nhìn thấy trong cái chiến lược tranh cử của ông đang có như vậy còn ông John Biden thì thực sự là ông đang uh, tìm những cái lợi ích cho cái đa phần người dân nước Mỹ và với những người dân trước đó thì họ vẫn có rất nhiều tiền họ vẫn có cái cuộc sống là dư giả vẫn có cuộc sống rất là tuyệt vời thì họ có xu hướng là được ủng hộ ông Donald Trump nhưng tuy nhiên thì khi ngày càng mọi thứ nó không được như mong ước nữa việc mà ở ờ, bên đảng Dân Chủ họ đưa ra gói kích cầu khoảng độ 2.000 tỷ đó nhưng khả năng đảng Cộng Hòa sẽ là là gì ạ sẽ có những cái chiến lược tức là có thể là không thông qua khi mà ờ, khi mà đưa lên cái thượng viện thì sẽ không thông qua mà không thông qua thì những người dân Ờ, người dân họ sẽ không được hưởng bởi vì đây là những gói kích thích để hỗ trợ những người dân nghèo hỗ trợ những người dân đang thất nghiệp đấy là góc nhìn để chúng ta thấy được rằng là à, chúng ta phải nhìn về góc độ sâu chứ không phải nhìn về ông Donald Trump nói gì ông Donald Trump à, với ông John Biden nói gì bởi vì trong cái chiến lược tranh cử thì mỗi người sẽ có những cái chiến lược khác nhau nên nếu những ai mà có sự, cái sự mạnh mẽ ông Donald Trump hoặc là có những ai mà nhìn thấy như là ông Donald Trump là thần tượng thì họ sẽ có xu hướng là bầu ông Donald Trump còn những người thì mong muốn là thế giới hòa bình mong muốn là uh, mọi thứ nó đang diễn ra một cách bình an thì họ có xu hướng đờ uh, đờ bầu cử cho ông John Biden các bạn thấy là đơn giản thôi những ai mong muốn là, là mọi thế giới không có chiến tranh tại vì đảng cộng hòa là luôn luôn phát động chiến tranh bởi vì họ luôn luôn phục vụ cái lợi ích của những cái công ty về về công ty về về vũ khí đúng không tất cả công ty vũ khí thì họ luôn luôn bảo vệ đấy còn đảng dân chủ thì họ luôn luôn bảo vệ những cái tầng lớp thấp hơn nên nếu bạn bạn nếu bạn nhìn về góc độ kỹ bạn nhìn với góc độ sâu xa hơn thì bạn sẽ thấy là góc nhìn của bạn sẽ khác dũng tin chắc là góc độ khác bởi vì chúng ta thường nhìn mọi thứ mang tính chất là nhìn mang tính chất là là cảm nhận cảm tính thôi thì trong đầu tư chứng khoán chúng ta cũng cảm nhận cảm tính giống như vậy thế thì để chúng ta hiểu rõ hơn là vì sao chúng ta biết rằng chúng ta đang cảm tính hay là vì sao chúng ta biết là mọi thứ nó có thể là không phải như vậy chúng ta phải cần nhìn nhìn rõ ràng hơn tại vì chúng ta đang phân tích là uh, việc mà cái ngôn ngữ cơ thể hay là việc ông Donald Trump đang áp đảo ông Joe Biden thì việc mà trong quá trình mà người ta gọi là khảo sát thì bản thân uh, những cái người dân nước Mỹ đang này là vẫn ủng hộ ông rồi Joe Biden uh, nếu tình hình sức khỏe của ông John <coughs> John Biden mà thực sự nó vẫn ổn định ổn định mà mọi thứ nó vẫn còn Ờ, nó không ảnh hưởng gì cả thì Dũng tin chắc là mọi thứ có thể là vẫn diễn diễn ra như mà chúng ta đang thấy có thể là đây là ờ, một số những ý kiến có thể tác động đến rất nhiều các bạn ở đây có thể là bạn đang yêu ông Donald Trump hoặc là bạn đang ủng hộ Donald Trump nhưng mỗi con người ấy người ta có gì ạ có ba cái nhu cầu này nếu cái ba cái nhu cầu đấy nó bị ảnh hưởng thì chúng ta dẫn đến đau khổ đó là chúng ta là không đủ ạ tức là cái ông Donald Trump không đủ để sức khỏe để gì ạ để có thể à, tiếp tục tranh cử nữa thì chúng ta thấy là chúng ta thất vọng chúng ta cũng đau khổ đúng không hoặc là chúng ta không có đủ kiến thức để chúng ta uh, có thể tránh được những cái uh, đợt giảm như này thì chúng ta đau khổ đấy hoặc là chúng ta thấy là ông Donald Trump đấy một cái thứ hai là không bao giờ tức ông Donald Trump không bao giờ được làm tổng thống nữa thì chúng ta lại nhìn cái việc đó chúng ta lại đau khổ và ít hơn tức là cái số lá phiếu không dành cho ông Donald Trump ít hơn chúng ta đau khổ thì với những cái điều đó nó tạo ra cái cảm xúc chúng ta mệt mỏi và chúng ta nhìn mọi thứ nó mang tính chất là nó giống như là cái cuộc sống của ta nếu những ai đó nói về động chạm những cái cái cái cái, cái lợi ích hoặc là những cái thần tượng của ta thì chúng ta dẫn đau khổ và chúng ta gì ạ bắt đầu đi chỉ trích bởi vì những ờ, người đó nó giống như là một phần máu thịt chúng ta nhưng nếu mà chúng ta nhìn về cái tài chính hoặc là tâm lý hành vi thì những cái điều đó nó rất bình thường đấy ạ chẳng hạn như thế nhưng với cái việc mà đầu tư chứng khoán những người mà chia sẻ những kiến thức này thì Dũng là một cái người trung lập Dũng không muốn đưa ra là ai là người đúng ai là người sai mà chúng ta nhìn về một cái góc nhìn công bằng công tâm nhất thì vấn đề ở đây là gì ạ cái nhu cầu của người dân Mỹ à, chúng ta nói nhu cầu của người dân Mỹ đó là nhu cầu được gì ạ sống kiếm tiền có tiền để để cuộc sống gia đình nó có sự bình an hơn đấy đấy là cái mà chúng ta nhận ra và thứ hai là khi mà cái nhu cầu đó diễn ra thì ai cho họ cái nhu cầu đó thì họ sẽ theo còn ai mà tạo ra cướp miếng cơm của họ thì họ sẽ không theo đấy là một thứ hai là những cái nạn nhân mà họ bị covid ấy. bình thường nếu các bạn thấy là nhà chúng ta có một cái người bình thường chúng ta mắc covid do là phong tỏa hay nọ kia thì chúng ta sẽ làm gì ạ thông thường là chúng ta nếu cái người nhà chúng ta không may bị ờ, có là là là tử vong hoặc là có cái cái cái cái gì đã ảnh hưởng đến ờ, người nhà chúng ta thì thông thường chúng ta sẽ có một xu hướng đổ lỗi cho cái người mà đưa ra chính sách không gì không cách ly không nọ không kia chúng ta phải nhìn vào cái nỗi đau đó để chúng ta biết rằng là người ta đang bị, là, ờ, bị đau khổ bởi vì người ta đã phải chi chi trả một lượng tiền rất lớn cho covid người ta đau khổ vì người ta mất người thân nên cái đấy điều đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái cái cái lá phiếu trong cái cử tri trong thời gian tới cái tiếp theo chúng ta thấy là việc mà phân biệt chủng tập giữa người gì à, giữa người da đen và người da trắng khi mà phân biệt chủng tập mà ông Donald Trump ông lại đang gì ạ đang bảo hộ cho một nhóm ở duy cái gọi gọi là mình gọi là cái duy gân gì đó nó mang tính chất là là đang bảo hộ đang gần như là là là hỗ trợ cái bọn đấy thì cái bọn đấy nó luôn luôn nó là tạo ra cái độ bạo loạn cho ở nước mỹ khi mà nó tạo ra cái điều đó thì nó tạo ra sự bất an và những người mà yêu chuộng hòa bình thì họ sẽ có xu hướng là bầu cho cái đảng gì ạ dân chủ họ sẽ có xu hướng bầu được dân chủ trừ khi nước Mỹ đang là gì? thịnh vượng nước Mỹ mà đang mọi thứ nó không có cái điều gì mà chúng ta gọi ảnh hưởng đến người dân thì cái đảng Cộng hòa nhá cái đảng Cộng hòa sẽ là được cái đảng mà mà được người dân người ta sẽ bầu rất là cao bởi vì đó là cái nhu cầu ạ chúng ta bản thân chúng ta ai nữa người ta có sáu nhu cầu nếu cái nhu cầu này chúng ta bị thiếu thì chúng ta sẽ đi tìm cái ai mà có đáp ứng được cái đủ nhu cầu của chúng ta thì chúng ta mới giờ dạ, mới theo còn nếu không đáp ứng đủ thì chúng ta không theo nếu chúng ta đang đầu tư chứng khoán thì mọi người cũng thấy là bây giờ nếu ông Donald Trump ông hôm thì ông đưa ra chính sách là Trung Quốc hôm ông đưa ra là chính sách về Triều Tiên hôm là ông phát động chiến tranh thì cái điều gì sẽ diễn ra với quý vị bạn đó. chúng ta đầu tư chúng ta bị thua lỗ đúng không ạ bởi vì những cái câu nói của ông đấy hoặc là ông đưa ra những chính sách mà đã tác động đến kinh tế giới và mọi thứ nó có thể là đi ngược hướng ông tạo ra chiến tranh đảng cộng hòa đúng không đảng cộng hòa luôn luôn gây ra chiến tranh thì cái điều gì diễn ra với cái gì ạ với cái Ờ, tài khoản mà chúng ta đang đầu tư và với cái việc mà nó giảm như này thì nếu chúng ta nhìn về một góc độ nào đó chúng ta nhìn một góc độ nào đó thì có thể lúc đó chúng ta lại không thích ờ, ông nội chám bởi vì nó không đáp ứng được cái nhu cầu của ta đơn giản thôi nên mỗi một con người khi mà người ta nhận diện ra đó thì người ta có một cái góc nhìn yêu hay thích ờ, khác nhau các bạn hiểu không ạ chúng ta đang thấy là chứng khoán Mỹ vừa rồi tăng rất mạnh các bạn biết rằng là về nguyên lý từ trước nay gần như là cái đảng Cộng hòa là cái đảng mà uh, tạo ra cái sự suy thoái của nền kinh tế tức là khi mà đảng dân chủ sau cái quá trình suy thoái thì thông thường là đảng dân chủ sẽ là đảng giành chiến thắng bởi đảng dân chủ luôn luôn bảo vệ lợi ích cho số đông tức là nó giống như là uh, chúng ta gọi là cái đảng mà giống như là Việt, Việt Nam chúng ta là xã hội chủ nghĩa này nó luôn luôn à, giúp hỗ trợ cho cái cái rông giả sử như cái y tế Oma đấy Omacare ấy, thì nó là hỗ trợ người dân nghèo hỗ trợ cái cái cộng đồng lớn hơn sau khi mà nó hỗ trợ cộng đồng lớn hơn và kinh tế Mỹ bắt đầu nó lại tiếp tục từ cái nó đang bị gọi suy thoái thì tiếp tục nó tăng trưởng tăng trưởng mạnh và đến một bước nào đó thì người dân mỹ họ muốn là muốn hệ là mình là phải là bá chủ thế giới mình phải là có một cái tôi lớn nhất thế giới và thế giới cần phải nhìn nước mình mình và ông Donald Trump ông biết được cái điều đó tại vì kinh tế nó đang rất là mạnh rồi ông biết là nhu cầu của người dân Mỹ ở đây đang cần thể hiện mà và ông muốn tạo ra gọi là nước Mỹ là nước Mỹ mạnh hơn nước Mỹ là số 1 nước Mỹ là... và những người người ta thì không phải lo cơm áo gạo tiền người ta không phải lo bất cứ gì cả bắt đầu người ta sẽ có xu hướng là ủng hộ ông Donald Trump đấy là cái đầu tiên chúng ta có thể nhìn nhận một cái góc nhìn về nhu cầu chúng ta sẽ thấy rõ hơn tại vì phân tích thì không biết là à, đây là góc nhìn về cái tâm lý hành vi Dũng phân tích có thể có một số các bạn có góc nhìn khác nhá góc nhìn khác thì chúng ta cứ có thể là bình luận tại vì ở đây chúng ta đang mang thích là với góc nhìn của Dũng và các bạn thì chúng ta không có ai đúng không ai sai cả và chúng ta đang nhìn một góc nhìn khác và chúng ta nhìn ở đây cái việc mà thắng thua nó liên quan ở ờ, Dũng có thể nói một góc độ một chút về tâm linh nhé đó là gì ạ chúng ta biết rằng là cái dịch covid này, tại sao nó lại diễn ra trong cái thời điểm mà gần đến cái cái cái bầu cử này Tưởng nó cũng là một năm rồi nó không diễn ra cách đây một năm nói nếu cách đây một năm tức là năm 2018 nhỉ thì có thể là năm 2019 đã giải quyết xong rồi và trong quá trình giải quyết xong đó thì có thể là Donald Trump lại tiếp tục tạo ra một cái thành tích vượt trội nữa và Đảng Cộng Hòa tiếp tục tạo ra một uy tín rất là lớn nữa khi mà ông vừa giải quyết được cái diện Covid và vừa giải quyết được cái cái nền kinh tế có thể tiếp tục tăng trưởng ok đúng không ạ đó là một cái điều mà chúng ta có thể là thấy được là là, là có thể diễn ra nhưng tuy nhiên thì mọi thứ nó lại không diễn ra vào đúng cái thời điểm đó mà nó diễn ra vào đúng cái thời điểm mà ông Donald Trump chuẩn bị tranh cử đấy chúng ta sẽ nhìn vùng góc nhìn khác đi ạ nó không có đúng có sai góc nhìn thứ hai là tại thời điểm này sao ông không mắc ở cách đây khoảng độ 3 tháng hoặc là hai tháng mà đến tại thời điểm này ông mới mắc đúng không và trong đó chiến dịch tranh cử của ông còn chỉ có một tháng nữa thôi chiến dịch tranh cử còn một tháng nữa thôi mà bây giờ ông mắc thì cái việc là cái đội ngũ cái, cái đội ngũ hỗ trợ cho ông á nó sẽ gì ạ nó sẽ giảm được nó bị ảnh hưởng rất là lớn bởi vì những người đó có thể bị mắc hoặc là như bản thân sức khỏe của ông nếu mà nó không tốt thì sao nó không tốt thì nó bất lợi cho đảng cộng hòa đúng không ạ nó sẽ ảnh hưởng đến đảng cộng hòa rất lớn nên đây là những cái mà chúng ta không thể tính được hay chúng ta gọi là trời tính à, mà theo chúng ta thấy là trong cái đạo phật ấy, người ta có một câu đó là uh, tức là khẩu khẩu tức là khẩu tán hay thần khí tán tức là khi mà chúng ta gần ai thôi trong thị trường chứng khoán mà nếu mọi người đang thành công á thành công mà chúng ta cứ nói thành công nói thành công nói thành công chúng ta gần gần liên tục ấy, thì đấy là giai đoạn của rồi ạ à, chúng ta nhìn thấy không ạ thường tất cả những ai mà khoe khoang chứng khoán khi mà nó đang đạt đỉnh ấy, à, thị trường tôi đang lãi đội tôi đang lãi tôi tôi lãi kia và thể hiện rất là là khủng khiếp thì đó chính là đỉnh và đây là giai đoạn có thể là suy thoái đây là cao trào các bạn có thể thấy được là ở ai cũng trong như ở Việt Nam các bạn nhìn thấy về nhiều lĩnh vực khác nhau kể cả chính trị mọi người bắt đầu hô ha mọi người đang tuyên bố mọi người thế thế nọ kia thì mọi thứ gần như nó có sự thay đổi một cách nhanh chóng có thể có những người mà chúng ta thấy là họ đã nói rất nhiều cái kể cả trong doanh nghiệp chúng ta nhìn thấy là nhiều người hô hào tung hô mọi cái nhưng nếu chúng ta nhìn về à, virus ạ ông phạm nhật vượng gần như ông không xuất hiện trên là không tin đại chúng chỉ có báo chí giật tít đâu ạ gần như là để nhìn thấy phạm nhật vượng là rất là hiếm đúng không ạ nhưng với những ai mà mà thấy rằng là cứ xuất hiện lên cứ lên hô hào mọi thứ thì điều gì sẽ diễn ra nếu các bạn hiểu rõ về một cái, một cái quy luật Dũng không muốn nói là cái quy quy luật à, phân tích sâu nhưng bạn biết rằng là tất cả mọi thứ nó có những quy luật gì ạ quy luật đầu tiên là quy luật nhân quả các bạn cần phải nắm rõ được và nó còn nhiều quy luật những quy luật hấp dẫn quy luật nỗ lực thành công quy luật cung cầu quy luật nọ rất nhiều quy luật và cái quy luật đấy nó có đều có những nguyên lý đúng không có nguyên lý nó hoạt động như nào nếu bạn tìm hiểu sâu thì bạn sẽ thấy tại vì đây là một cái lĩnh vực có thể có nhiều bạn chưa bao giờ tiếp cận nhưng Dũng tin chắc rằng là nếu bạn tìm hiểu sâu bạn sẽ thấy được là mọi thứ nó không phải là tự nhiên đâu ạ mọi thứ nó có đều có những cái nguyên nhân đều có kết quả mà chúng ta thấy ở đây nên ở đây khi mà phân tích về gì ạ về bầu cử thì Dũng phân tích mang tính chất là trung lập tóm lại là đang mang tính trung lập nhưng về cơ bản chúng ta sẽ thấy là tất cả nó liên quan đến gì ạ người dân Mỹ họ đang cần gì nhu cầu họ gì ạ có rất nhiều nhu cầu Đấy, nhu cầu chắc chắn này nhu cầu không chắc chắn nhu yêu thương nhu cầu phát triển nhu cầu gì ạ à, uh, vinh danh và nhu cầu cho đi ạ tất cả những cái nhu cầu đó họ cần và bây giờ họ cần một cái kinh tế gì ạ? nó phải chắc chắn đảm bảo cho gì ạ đảm bảo cho họ sống đảm bảo cho họ phát triển đảm bảo cho cuộc sống gia đình của họ nếu mà trong trường hợp mỗi người nói uh, hôm nói nọ hôm nói kia nó không có chắc chắn mà uh, lời trước và lời sau nó đá nhau thì lúc này là lúc mà họ không an tâm bởi vì cái lời hứa mà nó không tạo ra cái sự an tâm bởi vì uh, lúc thì nói nọ lúc đối kia thì dẫn đến một cái tay cái cái cái, cái phản ứng ngược lại với họ những cái này là chúng ta cần phân tích thêm và thứ hai chúng ta đã nhìn thấy rồi ạ à, tại sao tại sao nó lại diễn ra vào thời điểm này tại sao bây giờ ờ, báo lại đưa ra thuế ở đúng thời điểm này nó không đưa vào đúng thời điểm khác đúng không nó đưa vào lúc mà chuẩn bị đến giai đoạn nước rút chuẩn bị đến giai đoạn mà mà mà mà chuyển ờ, người dân vẫn là có cái người ta bầu cho ông Donald Trump tại sao nó lại bầu nó lại đưa ra uh, ông Donald Trump trốn thuế thời điểm này đấy tại sao ông lại mắc bệnh ở thời điểm này tại sao nó covid này diễn ra ừ, thời điểm này tại, tại sao tại sao chúng ta phải đặt ra những hỏi đấy nó nó có tình cờ hay không đúng không nó có tình cờ hay không đấy là góc nhìn để chúng ta ờ, có như một cái góc khách quan hơn bây giờ chúng ta sẽ nhìn về thị trường chứng khoán thế thì thị trường chứng khoán thì có một cái key như này có một cái cái cái công thức như này thì chúng ta sẽ nắm rõ được trong một xu hướng đi lên trong một xu đi lên thì nếu cái thông tin đó là tiêu cực đấy, thông tin tiêu cực thì thường nó sẽ bị bỏ qua mà tiếp tục liên tiếp đấy là cái để chúng ta nắm rõ được tiếp tục thứ hai là trong một xu đi giảm thì thông tin tích cực ờ, nó có hồi thôi nó lại tiếp tục đi xuống nữa đây là biểu gì này chúng ta hiểu trong một xu đi lên thì bản thân tất cả các nhà tạo lập đó là bản thân các kính boy họ nắm giữ cổ phiếu rất là nhiều rồi nếu họ bán ra họ có bán ra được hay không chứ là chúng ta nhìn đấy là đấy là quy luật cung cầu họ có bán ra đấy không hay là đây là cái cơ hội để rũ bỏ các nhà đầu tư yếu với yếu rũ bỏ các nhà đầu tư nhỏ lẻ đấy sau đó họ được tiếp tục kéo lên à, chúng ta nhớ một cái ở giai đoạn năm 2016 ấy nào chúng nhớ cũng nhầm nó 16 lúc đó thì chúng ta thấy là tình hình uh, ờ, và anh rời khỏi liên minh châu âu rất nhiều báo chí mọi thứ nó đang diễn ra và với chứng khoán Việt Nam nó vẫn đang trong một xuống leo thang đang lên lên đúng không chúng ta nhìn thấy là đang leo lên và chứng khoán Mỹ cũng tương tự như vậy nếu chúng ta quan sát về chứng khoán về châu Âu thì đang dốc xuống đang là rất khó khăn và khi nó diễn ra cái cái ờ, Anh rời khỏi Liên minh châu Âu thì toàn bộ chứng khoán thế giới lao dốc không phanh ở Việt Nam thì trắng một bên ạ à. nhưng tuy nhiên thì sau đến cuối giờ chiều thì chứng khoán Việt Nam bắt đầu hồi phục và sau đó tăng rất mạnh chứng khoán Mỹ cũng hồi phục và tăng rất mạnh chứng khoán châu Âu thì tiếp tục lao dốc lao dốc lao dốc đấy là một cái mà chúng ta thấy rằng là chúng ta hiểu về tài chính hành vi tài chính hành vi chúng ta sẽ giải thích được tất cả cái gõ ngách của một cái, cái chu kỳ về thị trường thường thì khi mà chúng ta đầu tư và chúng ta hiểu điều này chúng ta cứ mua đầu cổ, cổ phiếu đầu tư giá trị có thể nó diễn ra như covid vừa rồi thì toàn bộ tài sản chúng ta mất rất là nhanh bởi vì chúng ta không nắm được chu kỳ phần lớn mọi người bị mất thời thời gian vừa qua với những cổ phiếu mà giảm ở thời ở covid đó, bởi vì chúng ta nghĩ là chúng ta đầu tư giá trị đầu tư lâu dài nên càng giảm càng giảm chúng lại mua vào chúng ta không sợ hãi chúng ta lo lắng vào nhưng đến lúc đó tài khoản chúng ta giảm mất khoảng độ hai ba mươi phần trăm năm mươi phần trăm rồi chúng ta hoảng loạn chúng ta bán ra thì sau đó nó hồi tại vì chúng ta cứ mỗi một ngày chúng nhìn ra tài khoản chúng lại giảm đi một phần mỗi một ngày giảm đi một phần các công ty chứng khoán thì thấy là chúng ta thì à, sử dụng margin quá cao thế mà bán ra và gần như là có rất nhiều người cháy tài khoản nên ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta không nắm rõ được chu kỳ không nắm rõ xu hướng không nắm rõ được đâu là thời điểm cổ phiếu chúng ta đang nằm ở đâu thì đây là một cái cực kỳ nguy hiểm trong cái nhà đầu tư cá nhân chúng ta các bạn có hiểu rõ chưa đấy là một cái mà chúng ta cần nắm rõ thứ hai là trong một cái xu hướng điều chỉnh này những cái cổ phiếu mạnh nhất những cổ siêu cổ phiếu những cái cổ phiếu mà chúng ta tốt nhất thì chúng ta đo lường được xem là cổ phiếu đó nó có tốt hay không bởi vì những cái cổ phiếu đó thường thì nó sẽ giảm ít hoặc là nó giảm không đáng kể nên đó là những cái lúc mà chúng ta có thể nhận ra những cái cổ phiếu mạnh nhất thị trường thay vì chúng ta lo lắng sợ hãi trong cái xu hướng mà chúng ta nên bạn đầu tư bạn cần phải nắm rõ được cái gì bạn cần phải nắm rõ được một là tài chính hành vi của nhà đầu tư tức là tâm lý hành vi của đám đông của nhà đầu tư lớn tác động lên thị trường trong mỗi chu kỳ thị trường để bạn thấy là có những cái đợt điều chỉnh như này thì chúng ta có lo lắng có sợ hãi không nếu chúng ta bán bán cổ phiếu nào nếu trong giữ giữ cổ phiếu nào hoặc là thậm chí là chúng ta mua thêm mua thêm cổ phiếu nào các bạn hiểu không đấy là cái mà chúng ta cần nắm giữ ờ, nắm rõ và trước khi vào cái phần phân tích rõ hơn về thị trường phân tích rõ hơn về thị trường chứng khoán thì uh, Dũng muốn giới thiệu với quý vị các bạn uh, một số bạn có hỏi Dũng là làm sao để biết được là cái cổ phiếu phân tích cổ phiếu đầu tư cổ phiếu cho nó tuyệt vời đúng không ạ thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ à, một cái phần trong một cái module để các bạn có thể thấy rằng là muốn đầu tư chiến đầu tư thành công á muốn các bạn đầu tư thành công thì cái đầu tiên trong cái cuộc chơi này là bạn cần phải có năng lượng cao năng lượng là người chiến thắng giống như phiên nay á thì các bạn phải có năng lượng các bạn phải hiểu biết bởi vì nếu năng lượng của bạn thấp hoặc nếu bạn không hiểu rõ về về về cổ phiếu thì bạn sẽ hoảng loạn bạn hoảng loạn đến bán hoảng loạn nên năng lượng có năng lượng cao thì bạn mới chiến thắng được thị trường năng lượng cao có thể là bạn đưa ra quyết định xử lý rất là nhanh đó là năng lượng cao hoặc năng lượng cao là bạn có thể là không bán cổ phiếu nếu bạn hiểu rõ được còn nếu mà bạn không có năng lượng thì nó tạo ra sự hoảng loạn nên làm sao để chúng ta có năng lượng nên trong cái module mà Dũng đào tạo thì bao giờ Dũng đưa ra làm sao để chúng ta có năng lượng năng lượng nó đến từ đâu ạ nó đến từ bên trong chúng ta đúng không năng lượng nó đến từ những cái trò chơi bên trong chúng ta nên khi mà để có năng lượng chúng ta phải có gì ạ cái trò chơi tâm trí hay là cảm xúc có cách nào để quản trị cảm xúc có cái cách nào quản trị tâm trí có cách nào để uh, giữ cho chúng ta cái trạng thái cân bằng đây là một cái key có thể quyết định đến 80 phần trăm cái thành công của chúng ta Ờ, và sau khi mà chúng ta nắm được cái những cái yếu tố bên trong cái cốt lõi cái năng lượng bên trong rồi thì lúc đó chúng ta mới đi tìm kiếm cổ phiếu đúng không tìm kiếm cổ phiếu xem là chúng ta đầu tư cổ phiếu chúng ta phải nắm rõ được cái gì ạ đầu tiên chúng ta phải nắm rõ được xu hướng các bạn thấy không ạ đây là cái bài mà khi mà dũng đào tạo thì dũng quan tâm đến xu hướng đầu tiên bởi vì khi bạn biết rằng xu hướng nó tăng á, thì trong trường hợp những cái thông tin tiêu cực như này thì thường nó sẽ bị bỏ qua và nó sẽ chỉ có những đợt rút bỏ một cách ngắn gọn thôi nó vẫn tiếp đi lên còn nếu các bạn mua ở trong xu đi xuống hoặc điều chỉnh á, thì những cái thông tin như vừa rồi á nó sẽ có thể làm bạn bị thua lỗ rất là là lớn đúng không ạ thua lỗ rất lớn bởi vì bạn đang đầu tư theo xuống giảm và thị trường đang đầu tư theo đang giảm thì những cái nguồn cung treo lơ lửng nó ở phía trên rất là nhiều khi nguồn cung ở treo lơ lửng là phía trên rất nhiều dẫn đến là việc mà có những thông tin tiêu cực thì cổ phiếu bạn nó sẽ giảm sàn giảm rất là sâu nên đây là các bạn cần phải nắm rõ được xu hướng khi mà Dũng chia sẻ cái cái cái cái module những cái cái gọi là cái bài học mà à, mà Dũng à, đưa ra cho các bạn trong suốt thời gian qua thế thì khi mà bạn có xu hướng rồi bạn nắm rõ được xu hướng rồi đây là cái phần module rất là quan trọng thì bạn cần phải có kế hoạch à, kế hoạch để đầu tư tại vì làm gì mà không có mục tiêu không có kế hoạch thì tốt nhất đừng có đầu tư Dũng nói các bạn thực sự các bạn đừng có có nếu như ai mà thực sự thấy là là Dũng có thể là nghe nó nó không vừa tai đúng không thì Dũng cũng xin lỗi bởi vì đây là những cái sự thật nếu chúng ta không có ngành đầu tư thì thực sự không có mục tiêu thì làm sao chúng ta đi được đi à, không có chỉ đường thì làm sao chúng ta đi được nên kế hoạch mục tiêu chúng ta cần phải có đúng không cần phải có và tiếp theo chúng ta cần phải gì ạ cần phải chia ra những chiến lược đầu tư tại vì trong đầu tư chứng khoán không phải chúng ta cứ đầu tư dài hạn là là ok ạ và chúng ta phải có những cái là đầu tư ngắn hạn đầu tư ngắn hạn là cái đầu tư mà có thể trong trong vòng một tháng hoặc hai tháng thì chúng ta đầu tư ngắn hạn đó là những cái mô hình lướt sóng trong ngắn hạn việc mà chúng ta đầu tư ngắn hạn nó tạo ra cho chúng ta lợi kép lợi kép là sử mỗi một chu kỳ bạn được hai phần trăm và liên tục khoảng độ ba bốn lần như vậy thì bạn 3,6 lần 20 phần trăm là bạn đã lãi được 100 phần trăm rồi và đây là một sử dụng chiến lược là chiến lược gọi là lãi kép hay là chiến lược quay vòng và cái chiến lược này nó sẽ giúp cho các bạn theo dõi thị trường theo dõi cổ phiếu một cách sát sao hơn nếu có cổ phiếu mà bạn đầu tư trong chung dài hạn thì thường là bạn chỉ ngó một chút sau đó bạn lại quên đi ngó một chút thì quên đi nên bạn không có cái gì ạ bám sàn thị trường bám sàn thị trường không phải lúc nào bạn cũng gì ạ bạn cũng kiểu như là ngồi thị trường để bám sàn mà bám sàn thị trường là bạn vẫn phải theo dõi thỉnh thoảng có thể một ngày bạn theo dõi khoảng 30 phút hoặc là một tiếng hay là cuối ngày về bạn kết thúc bạn theo dõi để xem là cái cổ phiếu nào nó có những cái đặc điểm về gì đặc điểm về những cái mẫu hình mà bạn cần quan tâm thì bạn có thể đầu tư lướt sóng hay là đầu tư uh, chung hoặc dài hạn với cái việc cơ cấu một cách uh, đơn giản và trong cái lướt sóng này thì Dũng thấy rằng là cái quan trọng nhất đó là điểm mua tối ưu hay là điểm pivot bởi vì phần lớn mọi người thấy cổ phiếu bạn mọi người mua trước uh, khôn vặt là mua trước thì dẫn đến bị thua lỗ và khi mà thua lỗ thì chúng ta sẽ đi đổ lỗi cho rất nhiều các hoàn cảnh éo le rất nhiều các uh, Ờ, thông tin nọ thông tin kia thì khi mà chúng ta có cái điểm pivot chúng ta hiểu rõ điểm pivot thì lúc này chúng ta sẽ đưa ra quyết định một là cổ phiếu nó có độ an toàn đầu tiên là cái rủi ro rất là thấp hai là cổ phiếu nó sẽ bước vào một chu kỳ tăng đây là cái mà uh, các bạn sẽ thấy rõ được trong quá trình uh, chiến lược đầu tư của DVD ạ và tiếp theo các bạn rồi chúng ta đầu tư ngắn hạn thì chúng ta cần phải đầu tư gì ạ đầu tư chung và dài hạn đúng không ạ bởi vì chúng ta có cái cái gì ạ có cái nguồn lực đúng không có cái nguồn lực có cái gì ạ có cái um, những cổ phiếu tăng trưởng để chúng ta gì ạ đảm bảo cho cái việc mà lướt sóng một cách an toàn khi mà cái cổ phiếu tăng trưởng thường là trong một chu kỳ nó có thể tăng đến 5 6 phần trăm hoặc thậm chí là vài trăm phần trăm nếu cái cổ phiếu tăng trưởng đấy là cổ phiếu mà gọi là siêu cổ phiếu những cổ phiếu tăng trưởng thường là những cổ siêu cổ phiếu và chúng ta làm sao để chúng ta mua được những siêu cổ phiếu có thể trong 3 tháng 6 tháng một số cổ phiếu nó có thể 1 đến 2 năm như VCS thì khoảng 2 năm uh, ờ, Vinamilk khoảng 3 năm 3 năm liên tục uh, Hòa Phát khoảng 2 năm và một số cổ phiếu nó khoảng 6, 6 tháng nữa như là ờ, những cái cổ phiếu trong chu kỳ ngắn như là cổ phiếu thế giới di động năm 2019 nó có 6 tháng và PHTR P, PHR 6 tháng đúng không ạ thì những cái chu kỳ ngắn đấy thì chúng ta cần phải biết lúc nào nó ta bán ra nên đây chúng ta gọi là chiến lược đầu tư gọi là chung và dài hạn và chúng ta cần phải biết thời điểm nó bán ra nó làm cho chúng ta thấy là cái danh mục chúng ta hài hòa danh mục chúng ta có sự ổn định thế thì trong đầu tư thì các bạn biết rằng là ngoài các yếu tố kỹ thuật thì chúng ta cần phải nắm rõ được à, điều kiện của cổ phiếu tăng trưởng đúng không đó là cái phần tiếp theo chúng ta phải nắm rõ được cơ bản các tính chất các đặc điểm của cổ phiếu tăng trưởng những chất xúc tác như nào những cái cái đòn bẩy để tạo ra cái à, cái tăng trưởng cổ phiếu và khi mà chúng ta nắm rõ được cái kỹ thuật nắm rõ được cái đòn bẩy thì chúng ta sẽ có một gì ạ một cái, cái sự hoàn hảo trong cái phân tích kỹ thuật và trong cái phân tích cơ bản bởi vì khi mà chúng ta thấy một cổ phiếu tăng trưởng kết hợp kỹ thuật nó đảm bảo được là cái sự à, tương đồng nhau thì một cổ phiếu đó chúng ta gọi là siêu cổ phiếu các bạn ạ nó là siêu cổ phiếu không thể uh, kỹ thuật riêng hoặc là cơ bản riêng tuy nhiên thì cơ bản có tốt mà không có kỹ thuật thì chúng ta sẽ không mua nhưng nếu mà kỹ thuật mà tốt mà cơ bản không tốt thì chúng ta vẫn có thể mua được bởi vì đó là dòng tiền lớn dòng tiền bitcoin nó đã vào thị trường vậy cái phân tích kỹ thuật thì các bạn biết là cái cốt lõi của phân tích kỹ thuật mà Dũng chia sẻ đây nó là là nền tảng của VSA các bạn nhá nền tảng VSA thì khi mà chúng ta đã có mua rồi chúng ta đã có như này lên tàu rồi thì chúng ta cần phải là làm sao chúng ta bán ạ bán thì chúng ta cần phải bán theo thị trường chung một số cái kỹ thuật như là bán theo MACD đó là những cái bán mà thông thường nhất những cái bán thông thường nhất nhưng tuy nhiên nó có một cái bán khác mà Dũng chia sẻ đây đó là cái bán mà làm sao để chúng ta hài hòa bán để chúng ta quay vòng vốn bán để có một cách là nó không phụ thuộc vào bất cứ cái chỉ báo kỹ thuật nào đây là cái bán cao nhất mà chúng ta cần phải nắm rõ chứ không phải là cứ để nó cắt đường RSI e, hoặc MACD nó quá chậm đúng không ạ thì tất cả những cái đấy uh, chúng ta sẽ thấy rằng là đầu tư nó những cái chỉ báo thường nó sẽ chậm hơn rất nhiều so với việc mà chúng ta xử lý theo một cách là uh, gọi là kỹ thuật ở trong quá trình đầu tư và sau đó thì chúng ta cần phải là cơ cấu làm sao để cơ cấu cho danh mục cho chúng ta tối ưu nhất chúng ta là mua bao nhiêu cổ phiếu cơ cấu như thế nào uh, mua như thế nào để làm sao để thứ nhất là hiệu quả cao lãi suất cao và đặc biệt là làm sao để chúng ta có lợi nhuận 50 đến 100 phần trăm một năm thì toàn bộ những cái điều này nó sẽ giúp cho chúng ta một là chúng ta có thể tránh được những cái gì ờ, à? thị trường chung vừa rồi nó gì à? hôm nay nó giảm 17 điểm thì chúng ta có thể thấy là có an tâm hay không để nhẽ mỗi một lần giảm điểm hoặc là giảm như covid vừa rồi chúng ta cứ hoảng loạn chúng ta bán ra và cứ bán ra bán ra vào ở năm 2016 thì nhiều người ở trong basic bán ra hết và cuối cùng không mua lại được tại vì hôm sau lại tăng rất mạnh các bạn thấy không ạ đấy là những cái điều mà các bạn thấy rằng là một cái cái quá trình đầu tư chúng ta cần phải nắm rõ về tâm lý này về cái năng lượng để chúng ta ừ, đứng trên thị trường bởi vì khi mà chúng ta vào thị trường với chúng ta năng lượng thua là chắc chắn rồi còn những cái yếu tố về gì ạ à, bên trong là gì ạ à, cảm xúc là những cái đưa ra quyết định là, là những cái gì ạ à, cái hành vi mà chúng ta đưa vào thị trường và ngoài ra thì cái bên trong nữa là nó là cái tư duy làm giàu tư duy trở thành nhà đầu tư thành công tư duy của thiên tài chứng khoán tư duy của gì ạ những người bậc thầy uh, thành công những cái người mà có thể kiếm được nhiều tiền thì cái đấy là những yếu tố bên trong còn những cái mà các bạn đang nhìn thấy đây mà dũng chia sẻ đó là những yếu tố bên ngoài đó là gì ạ những cái kỹ năng đó là kế hoạch đó là gì ạ mục tiêu đó là là những cái checklist để chúng ta từng bước từng bước chúng ta theo dõi chúng lọc cổ phiếu những cái công cụ như là ami broker công cụ như là cơ bản kỹ thuật tất cả đấy là nó mang kỹ thuật và những cái yếu tố này nhìn thì có thể nó có chiếm một phần rất là quan trọng nhưng tuy nhiên thì nếu nó thiếu về cái bên trong thì gần như những cái bên ngoài này nó không có tác dụng gì cả các bạn hiểu không có rất nhiều người học rất nhiều phương pháp rồi nhưng đầu tư vẫn thua lỗ nở như vậy thế thì bây giờ chúng ta sẽ dành một chút thời gian để chúng ta phân tích về thị trường ngày mai Dũng sẽ phân tích kỹ hơn về vàng ờ, chứng khoán Mỹ và chứng khoán Việt Nam nhưng hôm nay chúng ta sẽ phân tích về xem là cái tài chính hành vi nó đang diễn ra như nào để chúng ta có góc nhìn các cổ phiếu mà chúng ta thấy được trong cái thời gian tới Ok các bạn thấy đồng ý không? Nếu các bạn thấy đồng ý mà thấy những cái điều này rất là tuyệt vời thì hãy comment ở phần bên dưới, hãy comment ở phần bên dưới đúng không ạ? Comment số 1 đi ạ, comment số 1. Xin cảm ơn ạ. à, trước hết thì chúng ta sẽ nói về cái chỉ số VN30 à, khi mà VN30 chúng ta giảm rất là mạnh đúng không giảm ra rất là mạnh và chúng ta quay trở lại năm 2016 chúng ta nhìn thấy à, chúng ta sẽ nhìn 2016 16 ạ, 2016, 16 xin lỗi ạ. Đây các bạn thấy là đây là 2016 các bạn thấy không ạ cái thị trường chứng khoán chúng ta cũng đang gặp đỉnh và cũng có những cái gì ạ có những cái gặp đỉnh cũng có rung lắc rất là mạnh bởi vì người ta cũng lo ngại về covid lo ngại về nhiều thứ nhưng tuy nhiên thì gì ạ à, khi mà thị trường xảy ra thì nó cắt cả MA 50 ạ đây chúng ta nó cắt cả MA 50 nó cắt rất nhiều thứ khi mà diễn ra gọi là Brexit các bạn thấy không ạ khi mà diễn ra như thế này thì phần lớn các cổ phiếu giảm rất là mạnh mọi thứ giảm rất mạnh chúng ta nhìn ạ nhưng chỉ một nhóm các cổ phiếu nó không giảm nó có giảm mạnh nhưng sau đó nó hồi và cái cổ phiếu các bạn nhìn này các bạn nhìn thấy điểm này luôn ạ à. Dũng nhớ lúc đó là Dũng vẫn đang sở hữu cổ phiếu tại KSB KSB KSB giảm đầu phiên cũng rất mạnh sàn trong cuối phiên trần Đấy, không trần nhưng tôi chung là cũng tăng rất là mạnh Đấy, đây KSB ạ và một số các anh chị cũng đã mua KSB ở vùng này vùng này và hôm đấy thì khi nó giảm thì sợ rất là nhiều sau khi mà rất nhiều người bán ra thì cổ phiếu bắt đầu nó chạy hết chu kỳ các bạn thấy không ạ nó chạy hết chu kỳ nó mới thoát ra được nhưng ta không thể nào phân phối ngay ở trong cái giai đoạn mà đang tích lũy chạy nó rốt đạm đấy là cái mà chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta hiểu rõ về cái chu kỳ của nó à, chúng ta có những cổ phiếu như là Dabaco nó cũng rũ rất là mạnh đúng không sau đó nó chạy nốt thì nó mới kết thúc ạ à chúng ta có những cổ phiếu như là PNG đây là những cái cổ phiếu mà trong giai đoạn đấy nếu các bạn để ý nó cũng bị rũ và nó chạy nốt trước khi nó bước vào chu kỳ cuối tại sao nó phải chạy nốt ạ bởi vì nó chưa phân phối được thì nó phải chạy nốt thôi ạ các bạn đơn giản nữa bởi vì những cái cổ phiếu nó phải chạy hết chu kỳ nó mới phân phối ra được hết đây nó mới phân phối ra được hết này Đấy không? nó phân phối đến thời điểm này nó sẽ tạo ra cái sự phân phối kéo xả kéo xả trước khi nó mới bước vào một cái đoạn điều chỉnh suy thoái nên bạn biết rằng là cái giai đoạn cuối là giai đoạn mà chúng ta thấy rằng là cái khối lượng bao giờ tăng rất mạnh à, giai đoạn đầu nó cũng tăng rất mạnh trên nền tảng nhưng cái giai đoạn cuối nó tăng mạnh nhất cái khối lượng tăng mạnh nhất trong mỗi chu kỳ đấy là chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cái góc độ ờ, về phân tích về các chu kỳ của cổ phiếu thế thì ở đây chúng ta sẽ nhìn để chúng ta đo lường thế thì cái cổ phiếu như là PNG nếu PNG mà rũ bỏ như này tức là kiệt như này thì cái việc của xác nhận phía sau chúng ta thấy đâu chúng ta mua cực kỳ an toàn luôn ạ nhưng quan trọng là chúng ta cần phải cái sự xác nhận vì nó đã rũ bỏ à, cứ bỏ hết rồi mà nó có sự xác nhận chúng ta phải đợi nhá mọi người sẽ đợi xác nhận và đây là cổ phiếu Dũng tặng cho các bạn nếu trong trường hợp nó xác nhận khối lượng càng lớn càng tốt ạ thì cái độ an toàn rất là cao cực kỳ là cao luôn ạ bởi vì nó đã rũ bỏ rồi nhưng chúng ta phải đợi rũ bỏ chứ không phải chúng ta sẽ mua vào bởi vì nếu phân tích chúng ta gọi là mô hình vai đầu vai này đây là quý mô hình này chỉ đầu tư ngắn hạn thôi nhá ngắn hạn bởi vì thực ra cổ phiếu này nó không phải là cổ phiếu tăng trưởng thời điểm này nó không phải tăng trưởng về lợi nhuận doanh thu của nó nó vẫn chưa thì ạ à, chưa bước vào một chu kỳ tăng trưởng khi nó vẫn bị ảnh hưởng bởi covid khá là nhiều nên rõ ràng là chúng ta không thể gọi là tăng trưởng được có thể sang năm nó tăng trưởng hoặc là sang năm nữa nó tăng trưởng nuôi tính sau bây giờ chúng ta chỉ tính là lướt sau á xu hướng dài hạn trung hạn nó vẫn đang đi xuống nên ở đây bạn sẽ thấy rằng là cái chiến lược này Dũng chỉ đầu tư lướt sóng trong trường hợp nó có sự xác nhận với khối lượng lớn là tăng mạnh những cái điểm rũ bỏ này rất là quan trọng có thể ngày mai nó sẽ rũ lần nữa nhưng cơ bản là đây là một cái điều rất là ý nghĩa với một cổ phiếu như này khi mà cổ phiếu đã rũ bỏ thì cái sự xác nhận nó sẽ an toàn rất cao chúng ta sẽ lấy một cái cổ phiếu như này để các bạn sẽ thấy rằng là nó cũng xảy ra một quá trình rút bỏ như nó ở trên cái nền đây là cổ phiếu VIX ở cái thời điểm này Dũng biết rằng rất nhiều người bị bán ra đây là cái quá trình rút bỏ này nhưng ở đây Dũng sẽ chia sẻ một cái thời điểm mà cái cổ phiếu này nó rút bỏ Dũng biết rằng nhiều người đã bị thua lỗ và bán ra hết ở đây đây là một cái cái, cái đợt mà khi mà mọi người mua ở đây ạ mua cổ phiếu ở đây sau đó thì cái đợt rũ bỏ như này đây là cái rũ bỏ rất nhiều người bán ra đây tại vì Dũng cũng đã gặp một số người bán ra khi nó cắt cái đường SMA 20 thế là hoảng loạn bán ra sau đó cổ phiếu bắt đầu bước vào tăng rất là mạnh đấy tắc bắt đầu sau khi rũ bỏ bắt đầu bước vào tăng bởi vì những nhịp này là nhịp của cổ phiếu giảm rất là mạnh đấy chúng ta thấy không ạ nên chúng ta không hiểu rõ được và chúng ta thấy là có những cái đợt rũ xong thì nó lại kéo lên ạ thì tất cả những cái điều này chúng ta cần phải nắm rõ được cái cái hành vi của big boy thì đấy là cái trong cái VSA chúng ta sẽ xử lý được như thế này Đấy, cái VSA tức là cái uh, nghiên cứu hành vi của Bitcoin thì chúng ta sẽ xử lý và nắm rõ được cái này chứ không phải là chúng ta cứ mua theo cảm tính mua theo ờ, sở thích mua theo cảm hứng à, cổ phiếu tiếp theo chúng ta sẽ để ý một chút ạ là cổ phiếu PHR hôm trước các bạn đã thấy rồi là thì PHR có thể các bạn thấy là Dũng có nói là có khả năng nó sẽ bị test lần nữa nếu thị trường giảm đúng không thì bây giờ chúng ta đo lường nhá trước khi mà đo lường thì Dũng sẽ mách cho chúng bạn một cái dạng để chúng ta nhìn để đo lường nếu chúng ta để ý một chút này để ý một chút đi ạ để ý một chút về cái cổ phiếu Việt Vietcombank đây chúng ta sẽ để ý một chút về cổ phiếu Công Banh, thì sau khi mà cổ phiếu mà nó đã tăng khoảng 20% đây chúng ta gọi là tăng từ nền này lên khoảng 20% thì nó sẽ có những đợt này giảm chúng ta nhìn này những cái đợt giảm đây những cái đợt giảm về cái đáy này à, đầu tiên chúng ta thấy giảm khối lượng lớn sau đó thì khối lượng nhỏ hơn sau đó thì hồi này chúng ta nhìn này, hồi hồi giống như đợt vừa rồi hồi xong lại test lại những cái lần test sau này, này khối lượng nó đã cạn rất nhiều đấy nó có thể test lại khối lượng cạn rất nhiều nhưng nếu chúng ta đo lường này mỗi một cái nhịp giảm về cái vùng gì ạ à, vùng uh, hỗ trợ thì cái khối lượng nó thấp đi chứng tỏ là cái lượng cung nó bị vắt kiệt khi lượng cung vắt kiệt thì lúc mà nó tăng như này là lúc mà chúng ta mua vào độ an toàn rất là cao các bạn thấy không độ an toàn rất là cao thay vì chúng ta không biết được thì cứ lên xong lại rũ bỏ lo lắng sợ hãi đó, ờ, dẫn đến là chúng ta thấy là ờ, chúng ta không biết là là có nên bán hay không một số các bạn hôm nay là thị trường giảm mạnh có nhắn tin có hỏi hoảng loạn là không biết là xử lý như nào thì khi mà Dũng chia sẻ như này thì chúng ta nắm rõ được gì là nắm rõ được cái bản chất bên bên trong đừng có nghe ai cả tại vì chúng ta nắm rõ được bên trong thì chúng ta sẽ đưa ra quyết định tốt hơn còn Dũng có chia sẻ thì nó chỉ giải quyết được tâm lý của chúng ta một góc nhìn nào đó đấy ạ à, đây chúng ta thấy là Dũng này có ra khối lượng đâu thế nếu mà nó không ra khối lượng mà tăng thì sao đặt câu hỏi nó tăng mạnh làm sao khối lượng tăng mạnh làm sao thì nó phải kết thúc chu kỳ đúng không ạ nên đây là cơ hội để chúng ta gì ạ à, để ý một chút ạ à. nếu mà trong trường hợp đây là rũ bỏ thôi ạ à. nếu ngày mai ngày kia hoặc là tuần sau nó xác nhận thì đây là chu kỳ cuối chúng ta phải này à, nắm bắt lại chúng ta tham gia vào chứ không phải chúng ta bán ra nhưng với điều kiện nó phải xác nhận chứ không phải là chúng ta đừng quá sợ lo lắng về tổng thống mỹ bởi vì chu kỳ của chúng ta nó vẫn đang là chu kỳ hồi chu kỳ đi lên đúng không chu kỳ đi lên nó phải chạy hết chu kỳ ăn chạy hết chu kỳ nó mới kết thúc được còn nếu nó kết thúc ngay thì có thể nó sẽ ảnh hưởng từ trừ là ngày mai nó có thể có chiến tranh hay là có gì nó khủng hoảng khủng khiếp hơn thì lúc ấy chúng ta sẽ thấy nó khác nhưng khả năng thì chúng ta biết rằng là ờ, với những cái mà dũng nghiên cứu của các nhà uh, cái tài chính hành vi ấy, thì trên thế giới nó cũng đã có cái tình trạng xảy ra đó là khi mà tổng thống ờ, John Kelly bị ám sát á, thì trường chứng khoán Mỹ nó giảm rất là mạnh giảm khủng khiếp luôn ạ sau khi mà giảm khủng khiếp như vậy á, thì buổi sáng buổi chiều lại hồi hồi hồi lên và lúc đó ông ờ, John Kelly là ông được là dân chúng Mỹ rất là yêu quý dân chúng Mỹ là rất là là hâm mộ khi mà ông um, bị ám sát thì người ta thấy là thất vọng đã bán tháo sau đó thì nó lại tiếp tục lúc đó thì chủ yếu là các nhà đầu tư cá nhân họ bán ra và sau khi mà họ thấy là dòng tiền bị bị thu gom hết thì lúc đó thị trường lại bước vào một sóng tăng rất là mạnh trong những cái ờ, phiên tiếp theo đây là những cái mà trong cuốn sách thuần hóa sư tử họ có rất nhiều các ví dụ rất nhiều các giai đoạn để các bạn thấy rằng là trên thị trường chứng khoán Việt Nam ở ờ, uh, chúng ta cũng thấy được rất nhiều giai đoạn như là lúc mà uh, năm 2019 thì thị trường đang rất là xấu thế thì uh, lúc đó thì uh, ngài à, bộ trưởng à, à, ngài chủ tịch quốc hội lúc đấy là ông sinh hùng cũng nói là nếu tôi có tiền tôi mua hết cổ phiếu nhưng sau đó các bạn biết rằng là cổ phiếu vẫn lao dốc vẫn bị thua lỗ thì tất cả dù là có kích thích dù là có đưa ra chăng nữa thì nó chỉ hồi một chút thôi sau đó lại giảm tiếp nên đây là chúng ta hiểu rõ được cái tài chính hành vi thế thì ở đây chúng ta sẽ phân tích thêm cái cổ phiếu như là HPR đây là chúng ta nhìn này rũ bỏ này đấy để trước khi mà chúng ta nắm rõ hơn thì chúng ta sẽ nhìn ở góc độ xước này một cái trình tích lũy ở đây chúng ta một cái quá trình tích lũy khi mà một, số cái học viên của Dũng mua ở đây thậm chí mua đây mua đây xong rồi ạ à, thì cổ phiếu nó lên được một chút phần trăm đấy không được nhiều thậm chí là không được bao nhiêu cả thì cái việc mà mỗi lần nó tích lũy xong lại giảm này đây chúng ta thấy bị lỗ này là bắt đầu sợ sợ hãi này đấy là lần đầu tiên nó giảm mạnh đấy, giảm rất mạnh như khối lượng không ra đấy, sau đó thì nó lại tiếp tục giảm họ rất là sợ nhưng về cơ bản thì chúng ta thấy rằng là với cái khối lượng lớn những cái đợt mà nó giảm xong nó hồi sinh như này đây những cái đợt này thì chúng ta không có gì lo lắng và chúng ta nhìn ở đây chúng ta phân tích kỹ một cái cái hành vi ở đây chúng ta đấy này việc mà nó đi lên này lần đầu tiên nó rũ đây chúng ta để rũ khối lượng rất lớn tức là cái quá trình rũ khối lượng lớn như giá nó cũng không phải giảm quá mạnh thì đây là một cái đặc điểm rất là quan trọng để chúng ta đo lường tiếp theo chúng ta lấy rũ này gãy cả đường SMA 20 và thường là khi gãy như này chúng ta sẽ bán tháo bán tháo hết đúng không và khối lượng nó cũng gia tăng nhưng nếu chúng ta để này cái quá trình rũ ở đây nó cũng gãy hỗ trợ đấy cũng gần hỗ trợ nhưng khối lượng của nó sẽ giảm đi một nửa chứng tỏ là đã bị thu gom một nửa rồi ạ thu gom hết ạ và lần thứ ba nó cũng bị rũ không đủ mạnh đây chúng ta đấy là không còn một cái, cái lượng cung nào bán ra thị trường thì lúc này nó là bước vào một cái sóng tăng và chúng ta cũng nhìn thấy là đoạn này thì nó rũ lần thứ nhất này khối lượng rất lớn đúng không nếu mà nói về khối lượng lớn thì là khá lớn so với lần rũ thứ hai đấy ạ lần rũ thứ hai và lần thứ ba này nó cũng rũ rất mạnh thông tin rất xấu thì đây là lần rũ thứ ba thì chúng ta thấy là khi mà lần một lần hai lần ba rũ mà nó không ảnh hưởng thì chúng ta thấy là thị trường giảm rất sâu rồi giảm rất là mạnh rồi nó không có sự bán tháo thì chúng ta hãy đợi chờ một cái uh, chu kỳ tiếp theo để chúng ta có thể mua thêm mua thêm khi mà nó xác nhận đấy là các bạn hiểu rõ là khi mà chúng ta phân tích á, thì chúng ta cần phải hiểu rõ Ờ, và nếu trong trường hợp mà chúng ta mua mua xong nếu trong trường hợp nó xấu á, nó xác nhận mua xong xấu thì chúng ta thuyết là thị trường giảm 17 điểm giảm rất sâu mà cổ phiếu chúng ta nó cũng không giảm quá mạnh thì cái cái rủi ro chúng ta sẽ là thấp hơn rất nhiều đúng không rủi ro chúng ta sẽ có thể đo lường được thay vì chúng ta mua cổ phiếu mà nó cứ đang lao dốc như này Đó, đang lao dốc này đây phải mua xong phải mua xong này lao dốc nó giảm dốc ba phiên như này ba phiên sàn liên tục thì khi cháy tài khoản mất rồi nếu mà dùng margin đúng không margin và các bạn thấy là trên thị trường thì chúng ta vừa rồi chúng ta có một số bạn thì mua cổ phiếu VCS hôm nay bị giảm một chút cũng gọi điện hỏi cho là cổ phiếu này có sợ không thì chúng ta thấy là cổ phiếu này ờ, đây là cái điểm mua và các bạn thấy khi mà điểm mua thị trường giảm sâu như thế mà nó cũng không giảm sàn nếu giảm sàn nó phải giảm 10 điểm à 10 phần trăm như đây nó giảm một chút ạ và sau đó hồi phục ngay chúng ta có cổ phiếu như này G SGD đâu GD đâu ạ đây cổ phiếu này cũng tương tự như vậy đây đây là một cái gì ạ điểm mua như này đấy bạn mua xong mình cổ phiếu không giảm thì bạn thấy là những cổ phiếu này tương đối chắc chắn tuy rằng thanh khoản nó không cao nhưng ờ, các bạn thấy là khá là chắc chắn thì việc mà chúng ta mua hoặc là phản ứng với thị trường khi mà chúng ta hiểu rõ được chu kỳ hiểu rõ được cái cổ phiếu dẫn đầu những cổ phiếu dẫn đầu những cổ phiếu mạnh nhất khỏe nhất là nó không bị ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng rất ít so với cái đợt giảm của thị trường chúng ta nhìn thấy cổ phiếu gì Hòa Phát đúng không Hòa Phát chúng ta cũng nhìn thấy S HPG đúng không đây chúng ta nhìn ạ nó cũng bị điều chỉnh nhưng nó không đáng kể nó không đáng kể và thường cổ phiếu này có thể là tạo ra tích lũy trên vấn đề nữa và cứ xây nền xây nền một cổ phiếu mà tạo ra xây nền thì chúng ta thấy là nó tuyệt vời đến mức nào đúng không mức nào và thứ hai nữa thị trường giảm rất mạnh nhưng cổ phiếu chúng ta cũng không giảm quá nhiều trong cái đoạn này nên chúng ta thấy là nếu chúng ta nhìn được cái cổ phiếu hay là những cổ phiếu tăng trưởng những cổ phiếu dẫn đầu hoặc là chúng ta gọi đến những cổ phiếu mạnh hơn thị trường trong lần này chúng ta đo lường một cách đơn giản và không phải lo lắng sợ hãi trong quá trình đầu tư ok đó là những cái gì mà Dũng chia sẻ trong cái buổi tối hôm nay à, nội dung trong tối hôm nay thì uh, Dũng tổng kết lại để các bạn có thể nắm rõ được đó là À, thực tế thì thị trường uh, chứng khoán Mỹ uh, tác động của những cái việc bầu cử của Mỹ nó không quá mạnh đối với thị trường chứng khoán Việt Nam bởi vì khi mà thị trường chứng khoán Việt Nam nó vẫn chu kỳ đi lên thì nó tiếp tục lên còn có thể là sau cái giai đoạn mà à, thị trường chứng khoán Việt Nam nó tạo đỉnh thì nó cứ giảm thôi dù là không có chứ có chứng khoán Mỹ dù là nó giảm hay là không giảm thì nó vẫn cứ giảm tại vì nó hết chu kỳ các bạn hiểu không nó hết chu kỳ nó giảm đấy ạ nên ở trong giai đoạn tới khi mà các cổ phiếu nó tiếp tục tăng và đến một giai đoạn đó thì nó sẽ có những đợt điều chỉnh điều chỉnh để nó bước vào một chu kỳ mới nên không phải nó phụ thuộc quá nhiều vào chứng khoán Mỹ à, hôm vừa rồi có những hôm thị trường chứng khoán Mỹ giảm bao nhiêu ạ giảm đến 400 điểm 500 điểm nhưng thị trường chứng khoán cũng giảm bởi vì nó đang vào chu kỳ tăng hoặc là hôm nay chúng ta thấy là thị trường chứng khoán thì à, giảm do tác động của ô nam châm bị của covid nhưng cái điều mà chúng ta hiểu rõ ở đây đó là gì đây là những cái sách ao tạm thời tại vì khi mà nó vẫn còn một chu kỳ tăng thì nó sẽ tăng lốt đúng không nó tăng lốt trước khi nó bước vào một cái giai đoạn điều chỉnh bởi vì lúc đó điều chỉnh rồi dù tâm tin tích cực chứng khoán Mỹ lên đến nghìn điểm nó cũng không lên đâu ạ nó vẫn cứ giảm các bạn yêu lưu ý đấy bởi vì chúng ta nắm rõ được thông tin chúng ta hiểu rõ thông tin thì chúng ta đầu tư nó rất là đơn giản rất là dễ dàng Đó là cái đầu tiên chúng ta nắm rõ được thông tin và bản thân là chứng khoán Mỹ hoặc là bầu cử tổng thống gì ạ ở Mỹ nó diễn ra đó là ai mà mang lại lợi ích cho người dân Mỹ nhiều hơn thì người dân Mỹ sẽ bảo đơn giản thế thôi còn ai mà tạo ra sự bất ổn thì người ta sẽ không bầu nên cái điều mà chúng ta thấy là nếu trong thời gian tới mà vẫn cái việc mà giả sử ông John Biden không không ốm không bị mắc covid chẳng thế hoặc là không ảnh hưởng gì thì Dũng tin chắc là khả năng giành chiến thắng là cao bởi vì ông đang thì có những gói kích thích khá lớn dù tuy rằng là cái cái cái gì ạ cái uy tín của ông trên thị trường nó chưa nhiều nhưng người dân Mỹ vẫn muốn thay đổi một cái gì đó để xem là với ông Trump ông làm như vậy rồi thì mình vẫn chưa thay đổi được có cái cách nào để mình thay đổi hay không thì đây là một cái gì ạ cái rất là, là là hay rồi và Dũng mong muốn là chúng ta hãy có thể là có những cái tranh luận tiếp tục trong thời gian tới và Dũng sẽ còn làm tiếp tục cái chủ đề này mong rằng là chúng ta sẽ thảo luận thôi ạ cái này thảo luận chứ không mang chất là uh, chỉ trích hay là mang cái gì cho nó mệt ra bởi vì đây là góc nhìn của Dũng ạ đúng không ạ và tiếp theo là khi mà xuông tăng tin xấu bỏ qua và tiếp tục tăng hết chu kỳ thôi và những cổ phiếu nào mà thị trường đang giảm như đợt vừa rồi mà nó không giảm hoặc giảm ít thì đây là những cái cổ phiếu mạnh nhất trong chu kỳ tới ngày mai và thứ bảy á thì vào cũng tầm khoảng 8 giờ 8 giờ 8 giờ 30 Dũng sẽ phát về thì ạ thị trường chứng khoán Mỹ vàng và thị trường Việt Nam phân tích kỹ hơn để các bạn có thể theo dõi một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều và nếu các bạn nào mà muốn à, tìm hiểu cái hệ thống đầu tư VDD ở trong phần này Dũng cũng có chia sẻ là cái phương pháp hệ thống này nếu bạn có thể à, tham khảo thì hoặc là có những cái gì mà mong muốn là Dũng tư vấn thì có thể comment cho Dũng ạ và ở phần bên dưới để Dũng có thể hỗ trợ quý các bạn. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều và nếu các bạn thấy video này thực sự là hay thì hãy gì ạ à, đăng ký kênh đăng ký kênh bởi vì ngày mai tiếp tục ngày mai Dũng lại phát những video như này thì bạn sẽ là người ờ, có thể nhận video sớm nhất. Xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều.